ơi shop kìa shop kìa okay. nếu như bạn có nhu cầu mua pc lên kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất đừng ngại ngần đến ngay given nhá Ui, mấy ông thế là không biết shop rồi Shop là đi mid hơi bị hay đấy mấy ông ạ à. Shop đi mid hay lắm, đi mid hay, đi top hay, đi AD hay Nó đánh cái áo gì hay vậy Mà hồi xưa là nó hay đi mid Nó hay đi mid Akali, Akali vàng kìa nè nè này Thằng Blitz đi được em này, Blitz đi được em mày. Xin gà, xin gà, ê, ơi Đánh ra ngoài, đánh ra ngoài, đánh thằng Blitz ra ngoài Hai anh ơi hay luôn anh ơi hay từ Ok Ai lồn thật Trời đốt rồi Mày mày farm đi mày hỏng rồi anh ơi có được không có tôi được không rồi rồi rồi rồi rồi ally slain a rich herald has spawned shut down you have slain an enemy đây đây đây bà trụ ơi băng được anh ơi yeah, một mình nhà một mình nhà một mình nhà một mình nhà đây à đây à nó nó đẩy ở trên rồi đi rồi em đây rồi em đây rồi ui ulti bốn rồi chết thằng đi. à, chết anh rồi chết anh rồi thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi chết ly rồi rồng được nhá rồng được này thằng à? ờ, con dắt con dắt con dắt à, Ui. con này nó đá, phải đái quá à ui đá quá phải đái vô kìa đá mà anh trực trên tiêu luôn á Ôi, mít đánh à đấy. Đánh nhau em em em em em. Hộ hộ hộ ăn hộ ăn. Em em em. Em mình bado đi, mình bado đi, mình bado đi. Đây nè. Ăn vô nè, anh vô nè, anh vô nè, anh vô nè. được rồi, được rồi, bado bado bado bado. Time for a true Cho này, cho này, cho này. Engage. Để đúng không? Để đúng không? Anh sao á Quấy thằng rắc đánh sai mà Nó lại đánh nhau tiếp rồi, nó lại đánh nhau tiếp rồi Hay lùng Đánh nhau nhiều thế I dare you! Thôi đi rồi Rồi thì ai cứu được hai à, thằng đi lên này thích đánh nhau lắm anh Chưa có mục tiêu mà rất thích đánh nhau Đánh không có bài vở chết này chả có bài vở gì cả đúng bài là đánh nhau và chỉ có ăn mục tiêu thôi đến mục tiêu thì thôi đi farm retreat. Kéo em ơi. Em là sau anh ơi. Cẩn thận nó kéo nhá Lúc kéo đấy On my way. Bánh thấp anh ơi Thôi ra sau ăn rồng anh ơi Ra rồi này retreat. On my way. On my way. Ui, nó tỉnh lên đánh nhau kìa. Ê, nó đánh nhau kìa. À, ăn, à, ăn, lẹ đi mày, ăn lẹ đi mày. Đây, đây, đây. Không em nha. Ui, mấy anh em. Đi rồi. Ui, em trừng phạt nó còn 10 máu ạ. À. Không mà mình ăn được mà. Mình mất, mình mất ai? Mất cả, mất cả à em trừng phạt còn có 10 máu ấy sao thế mà nó ăn được sợ thật sọp toa quá sọp đánh toa lắm Thôi đừng có kìa. Nhi Akali thích đánh nhau đấy nhở Ui đánh bớt cũng đánh này mà nó đánh hay anh ạ nó đánh hay mà mình thích đánh nhau cơ Tìm kỹ năng rồi baron anh ơi tìm mà mất hai người rồi baron đi baron đi để đến quay baron này Đi anh. Lên phế này. Không không không mất này. Retreat. Danger. Our turret is under attack. Who needs a map? Giết nhà anh ơi. Thì bây giờ đủ điểm hay không đủ điểm Mình spam nó đâu có phải spam thua đâu em Sao tôi spam có gì đâu mà Mà nhiều ông kiểu spam có gì đâu Mình quen tay mình spam đâu có ảnh hưởng gì chúng ta đâu em Dùng ăn tuổi anh ơi mít mít mid em mày mít em mày Đây đây Em đây rồi Nè nè nè nè Cứu em anh ơi Con đắp tinh thần đây Con đắp tinh thần Ok Thôi en rồi en rồi en rồi en rồi Còn mỗi blitz thôi en rồi Ơi mày đây quái con ở ra hồi sinh nó hút em em hút đam hết rồi Đấy đúng nhiệm vụ luôn Đúng nhiệm vụ rồi hút đam rồi Mẹ quái nó úp à, nó dinh ở trong này Sạc dạ nó đi mà gì mà đéo hiểu luôn người tôi spam thì kêu nó đâu có liên quan đâu đéo ờ, mấy cái đấy làm gì đấy luyện tay đấy anh em không biết rồi luyện tay đấy không spam cho vui mà phải spam nhiều mới quen tay anh cho nhanh